Hello, xin chào tất cả quý vị bạn. Quản trị danh mục là một trong những yếu tố rất quan trọng trong cái việc đầu tư chứng khoán của mỗi chúng ta. À, thông thường các bạn khi mà các bạn tham gia thị trường hoặc là các bạn tham gia những khóa học khác nhau thì cái việc cái quản trị danh mục thường là sẽ không được à, đánh giá cao. À, tuy nhiên thì theo cái hệ thống phương pháp của Dũng thì à, quản trị danh mục là một trong những yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể đầu tư thành công hay không quan sát rất nhiều người thì Dũng nhận thấy rằng là có rất nhiều các bạn khi mà quản trị danh mục á, thì chúng ta thấy là chúng ta có quá nhiều cổ phiếu à, nguyên nhân vì sao chúng ta đã có quá nhiều cổ phiếu trong cái danh mục chúng ta à, nguyên nhân thứ nhất là bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta bỏ cái ờ, số vốn hay là tiền vào rất nhiều cổ phiếu thì nó an toàn hơn Như thực tế nó lại ngược lại bởi vì khi bạn tập trung vào quá nhiều cổ phiếu đúng không ạ tức là bỏ số tiền vào quá nhiều cổ phiếu thứ nhất là chúng ta sẽ gì ạ không quản trị được cái số cổ phiếu đó bởi vì thực tế nếu bạn uh, bỏ cái thời gian công sức tiền của để các bạn nghiên cứu từng các cổ phiếu một thì chúng ta thấy là nó sẽ có chất lượng hơn so với việc mà bạn nghiên cứu quá nhiều cổ phiếu dẫn đến là việc mà chúng ta có thể bỏ sót rất nhiều cái yếu tố khác nhau à, đó là như là yếu tố về tăng trưởng yếu tố về kỹ thuật à, điểm mua điểm bán đặc biệt là lúc mà thị trường nó có những biến động rất là mạnh đúng không thì lúc đó chúng ta có thể không bán ra được và có những trường hợp như là dịch bệnh covid thì có rất nhiều các bạn đã bị mất rất nhiều tài uh, tiền bởi vì chúng ta sẽ không có cách nào để bán ra cổ phiếu bởi vì chúng ta nắm giữ quá nhiều đây là một trong những yếu tố quan trọng tuy nhiên thì cái yếu tố nữa chúng ta thấy phản ánh đó là à, thường thì à, đa phần những người mà chúng ta gọi là kiến thức à, chúng ta gọi là thiếu kiến thức phần lớn những người thiếu kiến thức thì chúng ta sẽ có danh mục rất là nhiều có thể 10 hơn 10 cổ phiếu à, Dũng không nói là ở chúng ta tất cả nhưng tuy nhiên là như vậy bởi vì thứ nhất là gì ạ ở trong mỗi chu kỳ thì các bạn biết rằng là cái số lượng cổ phiếu nó để thành công ấy, những cổ phiếu tăng trưởng trong mỗi chu kỳ nó không nhiều lắm đâu ạ nó chỉ khoảng độ 5 đến 10 cổ phiếu là nhiều tuy nhiên thì để chúng ta tập trung thì các bạn biết rằng con số bao nhiêu cho nó hợp lý thì trước khi mà để chúng ta phân tích đánh giá xem là bao nhiêu cổ phiếu là hợp lý bởi vì cái số cổ phiếu thì nó liên quan đến đầu tiên là chúng quan đến là NAV tức là số vốn chúng ta đầu tư đúng không nếu chúng ta có khoảng 200 triệu mà chúng ta đầu tư 10 cổ phiếu thì sao chắc chắn là thực sự là cái tỷ lệ thành công lợi nhuận chúng ta sẽ rất thấp bởi vì chúng ta càng mở rộng càng ờ, đầu tư dàn trải thì thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là cái để lãi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu dù là một cái cổ phiếu của bạn có thể lãi đến 200 phần trăm chăng nữa thì chỉ cần một cổ phiếu khác bị lỗ thôi thì các bạn thấy rằng là cái tỷ lệ đấy nó sẽ kéo cái, cái cái cổ phiếu bạn lãi rất là nhiều nên chính vì vậy thì à, chúng ta cần phải có những cái chiến lược tại vì đầu tư chứng khoán đó là đầu tư về gì ạ à? đó là năng lượng và chiến lược các bạn biết phải hiểu rõ năng lượng là gì ạ à? năng lượng là những quyết định để bạn đưa ra ờ, đúng thời điểm và đưa ra những cái cổ phiếu tốt nhất còn chiến lược đó là các bạn phải có những cái bước hay là những lập trình để chúng ta lựa chọn những cổ phiếu thành công những cổ phiếu mà chúng ta gọi là tốt nhất thị trường bởi vì mỗi một giai đoạn thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có những ngành có ảnh ngành dẫn đầu hay như cổ phiếu dẫn đầu ở ờ, uh, giả sử như trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy là những cổ phiếu dẫn đầu trong cái ngành dẫn đầu đó những cổ phiếu về ngành gì ạ các bạn thử đánh xem là đó ngành gì ạ đó là ngành gì ạ ngành thép chứ còn gì ạ chúng ta thấy là những cổ phiếu ngành thép như là HPG tăng rất mạnh đấy là những cổ phiếu mà Dũng đã nói rất là nhiều lần trong đoạn vừa qua nên Dũng cũng đã mua được những cổ phiếu dạng đầu tiên thì các bạn thấy rằng là Dũng mua HSG đúng không ạ HPG và sau này khi mà Dũng bán hết ra cổ phiếu HSG, HPG và Dũng biết là những cổ phiếu mà uh, sau đó trong những ngành của nó những cổ phiếu mà cuối giai đoạn nó thì thường là nó có những cái đợt tăng rất mạnh thì đợt vừa rồi thì Dũng cũng đã mua được những cổ phiếu như là NKG những cái cổ phiếu này có lẽ là không phải là chúng ta còn xa lạ nữa bởi vì những cái điểm mua điểm bán có một số các anh chị em học về mô hình biên độ thu hẹp thì không phải nói nữa đây là những cái điểm mua và cách đây ngày hôm qua Dũng đã bán rồi và Dũng thoát ra cái vị thế này hoặc là HPG thì Dũng cũng đã tham gia ở cái giai đoạn trước đó và Dũng cũng đã bán ra khi mà cổ phiếu đã lên ở mức khá cao như này Dũng thoát ra khỏi hoặc là HSG cũng tương tự như vậy đấy để cho chúng ta biết rằng là mỗi giai đoạn thị trường đây là những cái điểm mà Dũng mua và Dũng đã thoát ra vùng này và vùng này thì Dũng không mua lại nữa và Dũng ờ, tìm kiếm những cổ phiếu khác thì mỗi một cái cổ phiếu chúng ta sẽ có chiến lược khác nhau và nó có chu kỳ khác nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta nên chọn bao nhiêu cổ phiếu đúng không ạ? Và chọn những cổ phiếu như nào cho nó hợp lý. Thì có rõ ràng thì nếu các bạn sẽ đầu tư thì nó có rất nhiều chiến lược đầu tư. Thì trong chiến lược đầu tư giá trị thì không biết là uh, các bạn uh, cơ cấu như nào nhưng với Dũng thì Dũng không đầu tư giá trị nên có lẽ là Dũng sẽ không nói uh, về cái chiến lược đầu tư giá trị bởi vì Dũng có đầu tư đâu nên Dũng sẽ không nói nhiều về đầu tư giá trị nhưng nếu bạn sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng đó là những chiến lược mà có thể giúp các bạn có một cái tỷ lệ lợi nhuận có thể vượt trội so với tất cả tất cả cái chiến lược khác tuy nhiên nó có cái rủi ro nhất định bởi vì sao làm cái gì mà chúng ta không có kiến thức thì đều là rủi ro hết đúng không ạ tất cả mọi thứ nếu các bạn không có kiến thức đều là rủi ro hết giống như là một cái người đi trên dây ấy. bạn biết rằng là cái người đi trên dây thì họ thấy rằng là um, họ sẽ có thể đi một cách đơn giản qua thậm chí là qua một cái tháp ở bên mỹ có một cái tháp rất là là là là, là dài đúng không hơn 400 uh, ờ, mét mà người ta thấy là chiều sâu của nó đấy là hàng km 2 km mà người ta thì không có dây bảo vệ các bạn lên youtube các bạn xem không có dây bảo vệ luôn ạ mà họ lại uh, chỉ cần một cái gì ạ một cái um, cái tè, cái cân bằng tức là cái cái gậy cân bằng là họ đi qua được bạn biết rằng đấy là nguy hiểm như nào nhưng tuy nhiên thì đấy là là gì ạ đấy là cái những người người ta gọi là ờ, có cái kỹ năng về siếc giống như là chúng ta thế thôi nếu chúng ta có cái kỹ năng về đầu tư chứng khoán chúng ta hiểu về gì ạ à, những cái uh, lập trình cho chiến lược đầu tư của mình hay chúng ta gọi là những trò chơi chiến lược mà chúng ta cho chiến lược là chúng ta cần phải biết là chúng ta cần phải làm gì bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 là gì thì chúng ta sẽ biết rằng là khi nào chúng ta quản trị rủi ro khi nào chúng ta có thể tham gia vào thị trường khi nào chúng ta bán ra khi nào chúng ta cắt lót tất cả những đấy là trò chơi chiến lược thế thì nếu một trò chơi của bạn mà nó không có chiến lược cụ thể không rõ ràng thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái cổ phiếu nếu các bạn đầu tư khoảng dưới 500 triệu chẳng hạn thế thì những cái cổ phiếu bạn có lẽ là theo Dũng nhé theo cái quan điểm của Dũng để có cái lợi nhuận cao nhất tại vì Dũng đã nghiên cứu về những cái nhà đầu tư lớn như là Mac Mini, William Davat, Limor, uh, Soros tất cả những nhà đầu tư mang tính chất là uh, tăng trưởng tức là mang chiều chiều hướng tăng trưởng thì thông thường họ sẽ chia ra cái tỷ ờ, lệ vốn theo NAV. Thế thì ở Việt Nam thì việc mà chúng ta đầu tư khoảng 500 triệu thì có lẽ chúng ta chỉ đầu tư khoảng dưới 5 cổ phiếu. Đấy, dưới 5 cổ phiếu. Thì bước đầu các bạn biết rằng là khi mà các bạn đầu tư dưới 5 cổ phiếu á, thì có lẽ chúng ta sẽ uh, có thể trong một giai đoạn nào đó chúng ta có thể giữ 5 cổ phiếu. Tuy nhiên thì sau đó thì các bạn có thể là thu hẹp lại còn khoảng 3 cổ phiếu tốt nhất. Thế làm sao để chúng ta biết là những cổ phiếu tốt nhất? giả sử như một cổ phiếu của bạn tăng 5% một cổ phiếu của bạn tăng 3% à, một cổ phiếu của bạn bị âm thì cổ phiếu tốt nhất là cổ phiếu mà đã, đã tăng 5% cổ phiếu tốt thứ hai là tăng 3% và cổ phiếu âm là cổ phiếu duy nhất thì thông thường bạn sẽ bán những cổ phiếu mà yếu nhất chuyển sang những cổ phiếu tốt nhất bởi vì chúng ta gì ạ à? chúng ta phải chọn lọc những cái cái sản phẩm tốt thì chúng ta phải lựa chọn đúng không giống như là chúng ta trong một vườn hoa có những cái cây hoa nó yếu nó nó không được tốt hay những cỏ dại chúng phải phải dọn sạch đi ạ à, dọn sạch đi và chỉ tập trung cho chất dinh dưỡng cho những cây hoa thôi thế thì trong đầu tư chứng khoán cũng vậy có những cổ phiếu có thể là nó sẽ có một lý do nào đó nó bị lỗi và chúng ta cần phải bán ra thì trong đầu tư chúng ta cũng tương tự như vậy chẳng hạn bây chúng ta sẽ nói về một cái danh mục mà Dũng ờ, đầu tư trong cái đoạn vừa rồi thế thì trong đoạn vừa rồi ấy, thì ờ, trước cái đoạn trước thì Dũng có thể tập trung số lượng cổ phiếu ít hơn đó là những cổ phiếu như là Hòa Phát đây là cái đoạn đầu tiên và cổ phiếu thứ hai là HSG đấy là đoạn đầu tiên à, một vài cổ phiếu khác mà Dũng cũng đã lựa chọn ở giai đoạn đó đó là à, DGW tất cả những cổ phiếu này thì được là đều public hết chứ không phải là bây giờ nó chạy xong rồi thì Dũng mới nói tại vì những ai theo dõi kênh thì các bạn biết rằng là đây là những giai đoạn đầu tiên đoạn trước và Dũng cũng không mở rộng quá nhiều có PNG ạ có PNG là Dũng cũng tham gia ở cái đoạn à, sau này đây là cổ phiếu mà Dũng cũng tham gia Thế thì khi mà PNG lên đến đỉnh này Dũng thấy khối lượng cao quá thì Dũng bán ra. thì một số các cổ phiếu thì gần như cũng đã bán ra hết rồi. Đấy, ờ, thì đây là cái nhịp đầu tiên Dũng thể thấy các bạn là Dũng có chỉ mua bốn cổ phiếu thôi. Thực ra còn một cổ phiếu nữa thì lúc đó Dũng cũng đã mua thử và sau đó bị lỗ và Dũng thoát ra PVS, PVB. Đây là cổ phiếu mà thời điểm đó thì Dũng mua và Dũng thấy là nó vượt qua đỉnh nhưng khối lượng nó lớn quá, nó không vượt qua được nên Dũng bán ra và sau đó thì cổ phiếu giảm rất mạnh đấy là những cái mà chiến lược Dũng đã xử lý trong cái việc mà phải bán những cổ phiếu mà yếu chuyển sang những cổ phiếu mạnh hơn à, giai đoạn thứ hai thì Dũng sử dụng chiến lược đó là mua những cổ phiếu cũng là những cổ phiếu khá là mạnh trong cái thời gian vừa rồi cổ phiếu đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là TCM CM đây là những cổ phiếu mà Dũng đã nói trước cho các vị các bạn đây là những điểm thời điểm Dũng đã mua và sau đó thì cổ phiếu Việt bị rũ và Dũng bán đây và quay trở lại mua ở đây đây là những bạn nào đã xem thì các bạn có thể thấy được đây là cổ phiếu mà Dũng cũng đã public trên thị trường chứ không phải ấy. cổ phiếu thứ hai là CTR đây là các bạn này đây là cái điểm mua tại vì những cái điểm này Dũng đã chia sẻ vào một cái buổi sáng trước cái cái phiên giao dịch này thì Dũng đã chia sẻ và các bạn nào đó đã theo dõi thì có lẽ là uh, đây là cái chia sẻ rất là public ạ uh, ờ, thế thì câu hỏi đặt ra là tại sao các bạn lại không mua được bởi vì như này trong đầu tư á, các bạn cần phải hiểu rõ rằng là các bạn ở tầm nào các bạn ở tầm nào cái kiến thức cái cái nội tại bạn tầm nào thì bạn mới tham gia được chứ các bạn không đi tắt ở đâu ạ tại vì có nhiều bạn có hỏi là dũng là có mua được cổ phiếu này không cổ phiếu này tốt hay không thì trong quá trình nghiên cứu và học hỏi về tâm lý hành vi của mỗi người thì dũng nhận thấy là thực ra là cái tầm nhận thức của bạn ở đâu thì bạn sẽ mua được cổ phiếu ở đó nên khi mà bạn không ở cái tầm nhận thức của dũng á, hoặc là bạn không hiểu cái hệ thống phương pháp của dũng thì tin chắc rằng là dù là Dũng có public những cổ phiếu tốt nhất bạn không mua được nên nhiều bạn cực tiếc hoặc là thậm chí có những bạn follow Dũng rất nhiều nhưng khi mà Dũng hỏi doanh mục như nào cho uh, cho Dũng biết thì Dũng thấy là toàn những cổ phiếu như là FLC hoặc là những cổ phiếu thực sự là Dũng không bao giờ mua cả nhưng bạn vẫn là bảo là phương pháp của anh rất là tuyệt vời hệ thống rất là tốt nhưng rõ ràng là đấy là những cái thực sự nó đang đi trái những cái gì mà Dũng chia sẻ hoặc là có những cái thời điểm mà à, một số anh chị học viên ở đoạn trước khi mà anh chị cũng tham gia cái hệ thống phương pháp của Dũng ừ, khá lâu tức là theo theo dõi khá lâu nhưng khi mà Dũng hỏi danh mục thì hôm trước Dũng phân tích một cái chị là danh mục có 12 cổ phiếu thì gần như 12 cổ phiếu nó không nằm trong cái uh, tiêu chí của Dũng mà ờ, Dũng hỏi thì chị tham gia của Dũng khá lâu rồi nhưng thực tế là những cái cổ phiếu đó thì gần như Dũng không bao giờ mua thế thì câu hỏi đặt ra là gì ạ do cái tầm nhận thức của chúng ta khác nhau nên uh, khi mà chúng ta tầm nhận thức khác nhau thì chúng ta không có gì ạ có đủ cái cái cái kỹ năng đủ cái cái cái cái uh, <coughs> nhận thức để chúng ta có thể mua giống giống giống nhau như vậy nên rõ ràng là cơ cấu danh mục nó cũng khác nhau rất là nhiều thì đây là cổ phiếu thứ hai Dũng mua trong giai đoạn vàng vừa qua cổ phiếu thứ ba có, có lẽ các bạn cũng đã thấy rồi chẳng lẽ không phải nói nhiều nữa là cổ phiếu FPT à, cổ phiếu này thì Dũng mua ở đây và cũng đã cắt lót ở đây một phần à, tuy nhiên sau khi cắt lót thì à, Dũng lại tiếp tục thấy nó lên và hôm nay Dũng lại mua tiếp đơn giản thôi ạ không có lý do gì để không mua ở đây ở hôm nay nó mua nó giảm tiếp thì cái việc nó giảm tiếp thì nó chuyện của nó còn quan trọng là đây là cái thời điểm mà Dũng quay trở lại Dũng mua thêm thì các bạn sẽ thấy rằng là có bao nhiêu bạn đã thấy là hôm qua Dũng nói là nếu hôm nay cổ phiếu này tăng thì Dũng mua còn nếu không tăng thì Dũng sẽ không mua thế thì hôm nay nó tăng thì Dũng sẽ mua vào đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu FPT và cổ phiếu này thì hôm trước Dũng chia sẻ đây thì một số bạn sẽ thấy rằng là nó bị rũ bỏ và có những cái cái cái tư duy đó là à, sao lại mua như này bởi vì cái tầm nhận thức của bạn tư duy của bạn khác của Dũng nên uh, Dũng sẽ thấy rằng là ở đây Dũng cắt lót nhưng đến đây Dũng lại mua bạn nào có hiểu cái điều này không nếu bạn hiểu điều này thì comment một cái ạ hay là chúng ta nhìn thấy ủi cái lẽ dở hơi vì vì giá như này rẻ này không mua vậy mua giá cao như này thì đấy là do cái gì ạ cái, cái góc nhìn chúng ta khác nhau nên chúng ta thấy rằng là không ai đúng không ai sai cả tại vì cho những lúc mà thì thị trường đang rơi mạnh như này rất nhiều nhà đầu tư cá nhân mua vào rất nhiều hệ thống khuyến nghị vào rất nhiều công ty chứng khoán bảo mua vào nhưng ờ, với Dũng thì Dũng không quan trọng ờ, bạn thắng thì bạn thắng được bao nhiêu được chưa và lỗ các bạn lỗ bao nhiêu kể trong một chu kỳ thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền thế thôi ạ đấy là góc nhìn của mỗi chúng ta và Dũng mong muốn rằng là khi mà bạn theo dõi phương pháp hệ thống của Dũng thì bạn phải hiểu là nó sẽ biến động như sao thế thì chúng ta sẽ là bắt đầu chúng ta đã thấy là cái doanh mục của Dũng bắt đầu bắt đầu tăng lên rồi à, cổ phiếu thứ ba nữa các bạn có thể thấy rằng là đó là cổ phiếu gì ạ DGC đây là cổ phiếu DGC Dũng đã tham gia điểm này và tiếp tục uh, Dũng sẽ mua thêm vào ngày mai nếu cổ phiếu này tăng tiếp và khả năng ngày mai tăng là khá cao Đấy, cái xác suất cổ phiếu này bị gãy thường là thấp bởi vì khối lượng đây nó không có sự phân phối nhưng nếu mà nó gãy cần phải cắt lót là Dũng cắt đấy đấy đấy chiến lược của Dũng ạ nếu cắt lót cần phải cắt là cắt lót khi mà nó rũ như này chúng ta gọi là Ờ, rũ của bóng tennis và ờ, rũ xong nó hồi thì thường nó sẽ chạy ngay đấy hôm nay các bạn thấy là đấy là góc nhìn góc nhìn hệ thống phương pháp của Dũng chiến lược của Dũng là như vậy nên ngày mai mà tăng Dũng lại mua tiếp nhưng mua thì bao giờ giả sử mua ở đây 10.000 thì Dũng ở đây chỉ mua 5.000 thôi ạ tức là mua ít hơn so với điểm này đấy, đấy là cái các bạn thấy là đấy là những cổ phiếu mà Dũng bắt đầu tham gia cái con cổ phiếu là khác nữa không ạ thì chúng ta sẽ thêm một cổ phiếu nữa để cho các bạn biết rằng Dũng chỉ đang nắm giữ cổ phiếu là PLC. Đây là cổ phiếu mà Dũng mua sớm. Các bạn biết là chiến lược mua sớm thì những bạn nào hiểu mới rõ chiến lược mua sớm. Thế thì có những cổ phiếu sao ở đây Dũng lại không mua. Đấy chẳng rẻ ở đây không mua. Tất cả vùng này không mua. Và những ai theo dõi video ở vùng này thì Dũng bảo là chuẩn bị nó tăng rồi và Dũng biết là nó tăng. Thế thì đây là những cái cổ phiếu mà các bạn biết rằng là nó rất tuyệt vời đúng không? Trong thời gian qua nó rất rất tuyệt vời. Vậy có những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ các bạn nhưng Dũng không mua đó là HPR. Cái cổ phiếu này thì giai đoạn trước thì ờ, Dũng thực sự là Dũng có để ý và theo dõi ở đây rất là kỹ đúng không? Thực tế trong đoạn này thì Dũng có mua cho một khách hàng nhưng tuy nhiên thì uh, hiện tại thì khách hàng đang quản lý nên uh, vấn đề là ở đây là Dũng bảo là đây là cái việc mà họ có thể chốt lời cắt lót theo cái uh, tiêu chí của họ bởi vì rõ ràng chúng ta biết rằng là trong quá trình mà bị rũ bỏ thì đây là cái điểm mua độ an toàn rất là cao đấy đây là cái giống như cổ phiếu PLC thế thì các bạn biết rằng là có những cổ phiếu mà Dũng không mua bởi vì uh, Dũng chỉ mua những cái cổ phiếu mà uh, cái danh mục của Dũng nó, nó đáp ứng được tiêu chí rồi và khi mà Dũng vừa mua cổ phiếu KNG và Dũng bán ở cách đây vào phiên hôm qua và kể cả cổ phiếu này nó có lên nữa thì Dũng cũng không mua bởi vì nó rõ ràng là nó đã tăng tốc như thế này Dũng đảm bảo cái tiêu chí tiêu chí của Dũng là uh, ờ, 15 đến 25 phần trăm nó Dũng bán ra tức là Dũng sẽ thấy rằng là cái việc mà khối lượng bắt đầu nó có sự bung ra thì Dũng có thể à, tạm thời bán ra và Dũng sẽ tìm kiếm cái dạng cổ phiếu khác còn cổ phiếu dạng HPG thì thường là Dũng sẽ để lâu hơn Tuy nhiên thì có những cái giai đoạn thì Dũng sẽ có thể là chốt lời ngay bởi vì Dũng thấy có rất nhiều cổ phiếu tiềm năng như cổ phiếu CTR này đấy là cổ phiếu rất tiềm năng và thậm chí là có khả năng là Dũng sẽ để dài hơn bởi vì nếu cổ phiếu này theo chiến lược của Dũng thì đây là cổ phiếu tăng rất là dài nên Dũng sẽ không bán sớm tuy nhiên thì đây là câu nói của Dũng thôi ngày mai nó bung khối lượng mà nó khối lượng cao quá hoặc nó chạy nước rút thì Dũng lại bán bất cứ lúc nào nên vấn đề là nếu chúng ta không hiểu chiến lược của nhau thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế thì các bạn sẽ thấy là ở đây Dũng sẽ có này cổ phiếu CTR này cổ phiếu D DGC DGC khả năng mai là tăng à, cổ phiếu thứ ba nữa là cổ FPT cổ phiếu thứ tư là gì ạ cổ phiếu thứ tư đó là Ok, cổ phiếu thứ tư ờ, ở đây là TCM và một cổ phiếu nữa ờ, một cổ phiếu nữa là PLC PLC đấy thế các bạn biết là rõ ràng là dũng cơ cấu cái cổ phiếu NKG sang thế thì có lẽ thị trường bây giờ còn rất nhiều cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng thì Dũng không mua bởi vì Dũng hiện tại Dũng thấy rằng là cái nhóm đấy không phải là nhóm dẫn đầu các cổ phiếu đó nó không phải là những cổ phiếu cổ phiếu dẫn đầu chúng ta thấy rằng những cổ phiếu gọi là mang phân khúc trung bình nó rất là khỏe nó rất mạnh trong đoạn này còn những cổ phiếu blue chip thì nó có sự biến động thay nhau giả sử như ở trong toàn bộ cổ phiếu thì hiện tại chúng ta thấy có FPT và HPG là cổ phiếu mạnh hơn bình thường trong đó thì những cổ phiếu như là GAT thì hôm nay hôm qua cũng bắt đầu tạo ra một xu mới nhưng với cái tiêu chí của Dũng thì dạng này Dũng chưa mua lại Dũng sẽ phải đợi nó test lại mình mua thì các bạn biết rằng là à, đây là cái chiến lược nếu giả sử như chúng ta có khoảng độ 1 2 tỷ thì chúng ta cũng chỉ đầu tư khoảng 5 cổ phiếu là nhiều đấy ạ. Bởi vì chúng ta không nên đầu tư quá nhiều khi mà uh, cái số cổ phiếu để tốt trên thị trường nó cũng không không quá lớn và thường chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu xuất sắc nhất. Thì đấy là chiến lược mà Dũng muốn chia sẻ với quý vị với các bạn. Thế thì nếu chúng ta có khoảng độ 10 đến 20 tỷ sao hoặc nhiều hơn thì sao thì chúng ta cũng không nên mua quá 7 cổ phiếu. Bởi trên thị trường nó chỉ có khoảng độ 7 đến 10 cổ phiếu là là, là trong một giai đoạn nó là rất nhiều rồi thông thường nó dưới 7 cổ phiếu và các bạn biết rằng là khi bạn có những cái kỹ năng có những cái hiểu biết nhất định thì bạn sẽ thấy rằng số lượng cổ phiếu tốt nhất trên thị trường trong mỗi giai đoạn nó chỉ có khoảng bốn cổ phiếu hoặc ba cổ phiếu thôi nên việc mà chúng ta tập trung vào ba hoặc bốn cổ phiếu thì nó làm cho danh mục chúng ta tăng rất là nhanh bởi vì bạn biết rằng là nếu bạn chia đều ra chia đều danh mục ra mà bạn không tìm kiếm những cổ phiếu xuất sắc nhất những cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường thì bạn sẽ thấy rằng là Ờ, tài sản của bạn chưa chắc đã lên giả sử trong dạng vừa rồi nếu bạn mua cổ phiếu Vietcombank thì cổ phiếu với số lượng lớn chẳng hạn thế thì bạn thấy là gần như tài sản của bạn so với giờ trước đây khoảng độ một tháng hai tháng thì gần như nó không lên ạ đấy nó không lên chút nào đúng không hoặc là bạn mua cổ phiếu gas thì gần như nó cũng không lên chút nào và bạn thấy rằng là uh, rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là mất cái chi phí rất uh, cơ hội rất nhiều như bạn để ý một số cổ phiếu như là KG đấy nó đã lên đến 30 phần trăm HPG nó cũng lên khá là mạnh đúng không cũng hơn 30% rồi thế thì còn cổ phiếu nào nữa HSG chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường nó đã tăng khá mạnh rồi và chúng ta nếu chúng ta không nắm bắt được những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường và chúng ta cứ đi mua những cổ phiếu mà chúng ta nghĩ rằng là nó là đầu tư giá trị thì rõ ràng là cái tỷ lệ làm sao chúng ta có thể thành công được à, có lẽ thì ờ, các bạn sẽ biết rằng là nếu những ai chỉ cần theo dõi thôi theo dõi và mua theo những chiến lược của Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì các bạn thấy là thứ nhất là gì ạ không phải cứ mua ở giá cao là nó gì ạ nó nó rủi ro mà thực sự nó là an toàn bởi vì bạn cần phải hiểu đó là bạn mua trên cái nền giá nào đấy đây là một cái nền giá rất là an toàn nên đây là một cái nền giá bởi vì khi mà cổ phiếu thoát ra cái xu hướng tăng một cái xu hướng tích lũy dài thì cái vùng dưới này là vùng để hỗ trợ rất mạnh nhưng một số các bạn cứ nghĩ là phải mua giá rẻ là mới thành công thì đấy là cái gì ạ cái tư duy mà chúng ta bị mắc phải từ trước đến nay thì câu hỏi đặt ra này, này bạn đang sử dụng cái tư duy đó từ trước nay thì bạn có lợi nhuận chưa bạn có lợi nhuận chưa bạn đã kiếm được lợi nhuận với những tư duy đó chưa nếu bạn chưa kiếm được lợi nhuận cái tư duy đó cái tư duy cũ của bạn mà chưa có lợi nhuận thì chứng tỏ rằng là cái phương pháp của bạn nó đang có vấn đề và phương pháp của bạn đang có vấn đề thì bạn cần phải thay đổi tại vì với cái việc mà chiến lược cũ mà em muốn là gì ạ muốn có kết quả mới nó không có đâu ạ cái thứ hai nữa bạn cần phải hiểu rõ nó nó bạn phải có một chiến lược tại vì đầu tư nó là gì ạ năng lượng và chiến lược năng lượng phải đưa ra cái quyết định thật nhanh cắt lót thật nhanh hoặc là mua thật nhanh và đúng cái chiến lược của nó bạn sử dụng chưa nếu bạn mà bị cảm xúc đúng không bạn bị cảm xúc bạn không có năng lượng thì dù là cái, phương pháp của bạn tốt đến mấy thì bạn cũng thất bại thôi ạ tại vì cái chiến lược nó cực kỳ quan trọng nhưng cái cảm xúc nó quan trọng hơn hay chúng ta gọi là năng lượng quan trọng hơn cái năng lượng cảm xúc nó chiếm 80 phần trăm thành công của mỗi chúng ta thế làm sao để có cảm xúc làm sao để có năng lượng cái điều đó có lẽ là Dũng sẽ làm một cái video khác trong video này Dũng chỉ muốn nói các bạn đó là chúng ta nên cơ cấu với số lượng cổ phiếu khoảng dưới bảy cổ phiếu đó là hợp lý à, với những cái tài sản khoảng độ à, ờ, 10 đến 20 tỷ hoặc là nhiều hơn nữa thì số đấy cũng là rất nhiều rồi thông thường chúng ta có à, đa phần các cổ phiếu chúng ta dưới năm cổ phiếu là tốt nhất bởi vì dưới năm cổ phiếu nó sẽ cho chúng ta một là độ an toàn khi thị trường có biến động chúng ta thoát ra rất nhanh thứ ba nữa là gì ạ khi mà chúng ta thấy là chúng ta nghiên cứu khoảng 4 năm cổ phiếu chúng ta dành thời gian để nghiên cứu học hỏi và nghiên cứu sâu về nó thì thường những cổ phiếu đó những cổ phiếu tốt nhất với chúng ta và thường những cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà tăng mạnh nhất với thị trường thường những cổ phiếu bao giờ nó cũng chúng ta quản trị rủi ro thực sự là là là tốt nhất và cũng cho chúng ta lợi nhuận cao nhất thế thì tại sao chúng ta lại đi uh, tìm kiếm quá nhiều cổ phiếu mà nó mang cho chúng ta quá nhiều rủi ro thế thì ở đây tư duy của chúng ta ở đây là gì thường đấy các bạn nghĩ là chúng ta đầu tư nhiều dàn trải thì chúng ta sẽ an tâm an toàn bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta trả tin cổ phiếu nào cả nên chúng ta nghĩ rằng là chúng ta càng đầu tư nhiều thì chúng ta an toàn nhưng khi bạn hiểu cổ phiếu rồi bạn nắm rõ được cái quy luật của nó bạn nắm rõ được quy trình nắm rõ được mẫu hình chất xúc tác xu hướng và để điểm mưu ô tô yêu thì bạn thấy rằng là bạn càng nắm ít cổ phiếu thì càng tốt ở dặn trước những năm à, từ 2014 trở đi thì từ trước đó thì Dũng thường là nắm khoảng hai cổ phiếu thôi những tỷ lệ lợi nhuận của Dũng trong một năm rất là cao bởi nhưng sau này khi mà số vốn nó nhiều hơn và ở ờ, quá trình đầu tư thì Dũng cũng muốn là nó giàn trải hơn một chút thì cái số lượng cổ phiếu nó cũng không quá năm cổ phiếu đấy hôm nay thì giả sử chúng ta có năm cổ phiếu thì rõ ràng Dũng sẽ có xu hướng là cơ cấu lại để tập trung cho số lượng cổ phiếu ít hơn khoảng độ ba bốn cổ phiếu thôi thay vì chúng ta lại dàn trải quá nhiều cổ phiếu khi mà Dũng cho khoảng 3 4 cổ phiếu thì chỉ cần một cổ phiếu của Dũng tăng 20% chẳng hạn thế hoặc 3%, những cái cổ phiếu đó kia cũng tương tự như vậy thì rõ ràng một cái đợt giao dịch của Dũng cũng đã có sự khác biệt rồi và nó tạo ra những lợi kép liên tục và Dũng có thể quay vòng vốn và có thể linh hoạt để uh, mua những cổ phiếu trong cái thời gian ngắn nếu mà giai đoạn đó là giai đoạn cổ phiếu đầu tư chúng ta gọi là đầu tư uh, sóng. À, tuy nhiên thì có những cái giai đoạn chúng ta gọi là đầu tư tăng trưởng thì thông thường á, trong cái trục cổ phiếu tăng trưởng như là HPG hoặc là cổ phiếu FPT trong đoạn này thì Dũng có thể để lựa chọn 2 2 đến 3 cổ phiếu tăng trưởng và sử dụng 2 đến 3 cổ phiếu trong chiến lược nước sóng. Thế thì việc mà chúng ta gọi là được sử dụng uh, những cổ phiếu tăng trưởng ở uh, ờ, chiến lược nước sóng thì chúng ta cũng cần phải thu hẹp lại, thu hẹp lại để chúng ta sẽ thấy rằng là uh, những cổ phiếu tăng trưởng chúng ta có thường trong mỗi giai đoạn chỉ có khoảng hai cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất thôi và còn là hai cổ phiếu lướt sóng tốt nhất thôi và chúng ta sẽ cơ cấu làm sao để linh hoạt và những cổ phiếu tăng trưởng thì thường ở Việt Nam á, thì đa phần nó sẽ kéo dài từ 3 6 tháng trong một chu kỳ sau đó nó có thể có những cổ phiếu tích lũy tích lũy một thời gian rất là dài khoảng 13 đến 15 tuần hoặc nhiều hơn trước khi nó bước vào chu kỳ mới có một số cổ phiếu thì nó chỉ tăng 6 tháng và nó kết thúc thôi ạ đấy là những cái chiến lược bạn phải nghiên cứu bạn phải trải nghiệm thị trường chứ bạn đừng có nghe sách hoặc là nghe bất cứ gì cả sách là yếu tố cực kỳ tuyệt vời bạn đọc sách thực sự là Dũng khuyến nghị các bạn nên đọc sách đọc sách của Magni, William Neal tất cả những sách đó là rất tuyệt vời nhưng khi mà bạn đọc sách thì bạn không nên áp dụng một cách máy móc mà bạn cần phải quay trở lại nghiên cứu ngược lại thị trường Việt Nam thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm khi bạn có trải nghiệm bạn có dấu ấn thì bạn sẽ có kết quả tuyệt vời hơn đấy là cũng nhìn về các doanh mục của đầu tư nên chính vì vậy thì khi mà uh, một ai đó nói các bạn một cái danh mục khoảng độ 10 đến 15 cổ phiếu và một một năm mà lãi được 100% điều đó là điều nó vô lý lắm cực kỳ vô lý và gần như không mà có có thể đạt được như vậy tại vì Dũng đã thấy là có những cái bạn uh, có chia sẻ những cái danh mục là khủng khiếp luôn ạ danh mục đến 20 cổ phiếu và lãi hai ba trăm phần trăm thì ừ, cũng không biết là làm nào để một cái danh mục 20 cổ phiếu chia đều tức là danh mục không phải là danh mục mà đầu tư tập trung vậy chia đều ra và lãi được như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là những danh mục đó nó không đúng thực tế là nói luôn là không đúng bởi vì những danh mục mơ lớn thì các cổ phiếu nó phải có gì ạ các bạn chỉ thấy là một hai cổ phiếu nó không đạt được cái cái cái ờ, lợi nhuận hay là nó bị âm thôi thì mọi thứ nó đã kéo đến đâu rồi nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đang đầu càng đầu tư ít cổ phiếu và chúng ta tập trung tập trung vào cái cái gì ạ những cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu dẫn đầu à, những cổ phiếu chúng ta gọi là siêu cổ phiếu thì rõ ràng là chúng ta sẽ đầu tư sẽ tốt hơn thế thì ờ, có một số các bạn hỏi là làm sao để tìm kiếm siêu cổ phiếu thì Dũng cũng đã chia sẻ một số cái chiến lược để tìm kiếm siêu cổ phiếu thì, thì ờ, chúng ta có thể xem lại những chiến lược đó ở phần những cái video trước đó trong cái kênh ờ, của Dũng Tuy nhiên thì Dũng sẽ làm những cái video tiếp theo để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những cổ phiếu để chúng ta lựa chọn. Bởi vì khi mà chúng ta lựa chọn, chúng ta có chiến lược thì chúng ta sẽ thành công. Còn nếu mà chúng ta gì ạ, không có chiến lược, không có gì ạ, năng lượng, năng lượng yếu xìu, dù là chúng ta có phương pháp tốt, hệ thống đầu tư tốt nhưng chúng ta không có năng lượng thì nói chung là thất bại. Nhưng đầu tư chứng khoán nó là hành trình, nó là hành trình, nó là lập trình từng bước một và nếu chúng ta hiểu những bước đó chúng ta lập trình theo bước đó thì cái cảm xúc chúng ta sẽ bị tiêu diệt và chúng ta sẽ không bị cảm xúc lấn áp nên đây là một trong những cái nghệ thuật đầu tư rất là tuyệt vời một lần nữa thì à, xin cảm ơn tất cả các anh các chị và các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái à, video này à, nếu các bạn thấy là thực sự những video mà Dũng có ích cho quý bạn thì hãy chia sẻ đi ạ hãy chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết bởi vì nếu bạn giúp người khác thành công thì thực tế là bạn đã thành công bởi vì đấy là một cái quy luật rất là quan trọng đó là quy luật nhân quả nếu Dũng giúp các bạn thành công được đầu tư thành công được thì tại sao bạn lại không giúp người khác ạ đây là một cái trong những quy luật những video này thực tế là các bạn sẽ thấy là uh, chúng ta đi học hay là uh, tham gia thị trường thường chúng ta thấy là cứ phải mua nhiều cổ phiếu nó mới tốt hoặc là thậm chí là các bạn thấy là có những cổ phiếu mà chúng uh, mọi người bảo là chúng ta mua theo trung bình ra xuống nên nếu bạn không đo lường được thì bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra cái cảm xúc tiêu cực cho quý vị bạn đây chẳng hạn đây là dụng mua số lượng bao nhiêu khối lượng bao nhiêu là Dũng có thể đo lường được hoặc là đến vùng nào cắt lỗ bao nhiêu xử lý bao nhiêu là đo lường được thì những cái video đó bạn có thể xem lại ở những cái video phía trước đó vì đây là một cái kênh mà có thể là nếu những bạn nào đã theo dõi rồi đã, đã à, ứng dụng trong thời gian thực tế rồi thì Dũng tin chắc rằng là để lợi nhuận hai ba mươi phần trăm trong cái chia sẻ của Dũng trong khoảng 2 tháng vừa rồi Dũng tin chắc là phần lớn anh chị em đã đạt được đặc biệt là những anh chị em thì chỉ cần xem hai tháng thôi bởi vì khi mà xem hai tháng thì nó cũng đã đâu có đủ niềm tin rồi ạ đầu tiên thì có thể chưa tin sau này bắt đầu tin rồi tin rồi thì kiểu dịnh có kết quả bởi vì đã xem liên tục hai tháng còn nếu bạn xem liên tục hai tháng mà bạn xem nhiều kênh khác thì Dũng không đảm bảo là cái khả năng thành công của bạn bởi vì cái, cái sự tập trung của chúng ta nó không tập trung vào chúng ta vẫn chưa tin thì chúng ta không tập trung còn nếu chúng ta tin chúng ta chỉ tập trung vào kênh của Dũng thôi nhưng Dũng đã không đây là không nói mang tính chất là, là bảo các bạn là không nên kem kênh người khác bởi vì khi mà bạn xem quá nhiều kênh thì nó có quá nhiều cổ phiếu nên bạn vẫn phân tâm phân tâm thì có thể bạn sẽ không quyết định mua những cổ phiếu chia sẻ trong thời gian vừa qua bởi vì tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ phần lớn phần lớn khoảng 90% trên 90% là đều thành công câu hỏi nó là sao tại sao như vậy bởi vì Dũng có chiến lược có quy trình có lập trình cho nó một lần nữa xin cảm ơn ạ chúc các bạn à, à, có một ngày giao dịch thành công xin cảm ơn rất nhiều Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một share và để lại comment ở phần bên dưới. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của tôi thì hãy cho tôi một subscribe và nhớ bấm chuông ở phần bên dưới để lần sau tôi phát bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.